đầu đồng lạnh xa mục đông lắng nghe tin mừng vội theo anh sao huy hoàng tìm con chúa giang trần Noel trần tâm tôi bừng lên ánh sao giang ngời nguồn ánh sáng soi muôn người lai đất trời này đôi mới vinh danh chúa trên cõi trời bình an xuống cho nhân loài thành tâm kia hàm tìm mình có nhau lòng lành sao chẳng đẹp thêm môi mắt áo trắng em bay được thiên thần ngọt môi hôn dưới chuông theo câu đến thành vô cùng ôi dòng hát em trắng em bay được cánh thiên thần ngọt môi hồn dưới chuông ngân cùng nhau quy dưới chân chúa tạo ra xin cho đôi mình suốt đời có nhau vang trong đêm lạnh tại ca thiên chúa theo câu đức thánh vô cùng ôi dòng hát em mênh mang buồn rồi mùa giáng cũng qua mau lời hẹn đầu anh dài lâu rồi một chiều thông đâu chỉ có đôi ta mà thôi mùa noel đó đôi tình riêng đôi phương trời lạnh cam buốt giá thoáng đâu đây trong đêm đông một mình rồi từng ngày dài nỗi nhớ mong chờ hẹn gặp lại người nơi giáo đường hỏi bao giờ ngay giờ nơi phương nào còn có nhớ khúc rồi chẳng thấy rằng ai đang ngồi ước mong sao mãi không rời cảm buồn xa thoáng đâu đây hồi chuông người xa người phương buồn đàn chim ra cách trời mình tôi với gió trong đêm đông một mình rồi từng ngày dài nỗi nhớ mong chờ hẹn gặp lại người nơi xa thấy bóng dáng ấy giờ nơi phương nào còn có nhớ khúc hát đêm đông rồi từng ngày dài nỗi sao mãi không cho nhau niềm đàn lên bước anh bước vượt trở về chợt nghe nước đưa mắt rơi ướt trên bờ mi cô rồi em qua bao vòng đường cung qua rồi gặp nhau